à, như kiểu ngày, ngày Día Quan Âm á thì à, cũng là ngày ờ, động thổ để à, cúng khởi công à, hỗ trợ cho ca, gia đình của à, anh Út đây à, một à, cái à, căn nhà à, để à, kín đáo hơn và gọn gàng hơn sạch sẽ hơn với lại gia đình nó còn tới à, ba bé nhỏ và chị đây thì cũng bị tai biến nữa à, hiện tại là hai bé kia đi học rồi phải không ạ à? dạ nên à, chỉ còn có một bé này nhà ủa bé này không đi học sao đi mà tại vì bị bệnh à ai là bệnh dịch quá trời là sao chị bị, à, bị à, nhà, nhà trường á à nhà trường à bởi vì lớp của bé nghỉ à. dạ bé học lớp mấy bé này bé thứ mấy hả út út hả dạ. rồi thì à, đây bây giờ Phước bắt đầu sẽ à, cập nhật sơ nha để à, cho cô chú anh chị biết cái quy trình mình cái căn nhà của chị ấy được cất như thế nào mình sẽ đi từ vòng ngoài vô nha để cho sẵn rồi kéo dài ra sao luôn thì cái mặt trước này nè à, mình sẽ đập bỏ đập bỏ luôn thì à, cái diện tích của căn nhà anh út đây với gia đình thì ngang là khoảng 2m27 dài là 9 mét rưỡi tính luôn à, từ cái dạch sân này nói chung là tầm khoảng 30 mét vuông á tại 9 mét rưỡi với uh, ý đúng rồi gần uh, gần 30 mét vuông tại vì về sau mình sẽ làm thêm cái gác nữa đó, mặt trước này mình sẽ tháo ra và để uh, thợ coi như thế nào mình làm một cái cánh cửa một không có cửa sổ nha tại diện tích bề ngang nhỏ quá nên, nên mình có thể làm một cái cánh cửa uh, hai cánh bự hoặc ờ, một cái cánh cửa lùa theo ý gia đình của chị phải không dạ thì ờ, tại gia đình mình là ở thì có gia đình mình muốn làm sao thì nói để em làm cho nó gọn dạ, dạ. lời cho gia đình mình rồi tiếp theo là cái ở phía bên trong đây trong đây thì mình sẽ đập cái dách này bỏ mình sẽ ờ, nâng cái nền lên hai tấc mình sẽ không có làm phòng nha mà mình sẽ làm một cái ghép, mình tháo này ra hết bắt đầu mình uh, cất lên có một cái gác gác thì à, để cho cái bé trai nữa nó ngủ ở trên mình ngăn lại cái phần chỗ này là cho cái bếp vì à, theo gia đình của chị à, chị xuyên phải không ta chị à, à chị xuyên là mẹ của bé thành chị tên gì em quên rồi tiền. chị tiền à chị xuyên là mẹ của bé kia bé kia thì nữa dưới kia em cũng đang à, hỗ trợ cho gia đình bé cái căn nhà à, mình chín mét rưỡi thì mình chừa khúc ơn trước làm à, cái à, cái sân y cũ như đó vẫn là lấy cái khoảng cách về à, chừa lại 4 mét hơn trước để cho chị với hai bé gái ngủ tại vì hai bé gái này phải để chăm sóc cho chị chị thì bị à, kiểu dạng như tai biến đó thì cô chú anh chị nhìn thấy nè anh anh út thì uh, ảnh mất rồi bởi vì ảnh cũng là trụ cột chính thì giờ rồi à, người trai lớn nữa trai lớn thì à, nói lớn lớn nha lớn là anh cả trong gia đình thôi chứ thực chất ra thì vẫn còn nhỏ và vẫn còn đi học thì sẽ làm cho bé đó một cái gác ở trên người nhà phước sẽ đóng lau phong luôn cho thoáng mát đó này là dọn đi hết rồi tuy nhiên à, hiện tại thì thợ của phước đó, đang làm cho máy ấm hết trơn rồi chắc có lẽ thì vài bữa nữa à, anh em mới kéo ra đây nhưng mà hôm nay mình cũng lấy ngày trước tại hôm nay ngày rất là đẹp 19 tây uh, uh, tháng 2 ngày vía thần tài cái gác rồi cho bé đi lên đi xuống đóng lao phong được cũng có bếp cũng có nhà vệ sinh rồi luôn nhưng mà đặc biệt là ở dưới không có phòng chỉ có uh, bước vô là phòng khách để vừa ngủ rồi ở sau rồi có vách ngăn lên mình sẽ làm uh, cái vách ngăn đó em sẽ ngăn để vì là bằng với cái gác luôn á cho nó đẹp á chị dạ, dạ. tức là cái cái ngăn chỗ đó lên bố từ đây vô ngăn 4 mét thì cái gác ở đằng sau còn nhiêu là cái gác hết là dạ, nó cũng vậy rồi kế bên sẽ làm cái cầu thang cầu thang bằng uh, sắt hay là bằng uh, sắt á sắt đi em nghĩ sắt dạ, cho nó dạ. tiện để dần nữa mình có thể là cặp vô tường á giống như mấy chỗ phòng trọ mà sinh viên tở đó dở lên dở xuống rồi đi lên á xong rồi ban ngày cho nó rộng dạ. tại vì ờ, nhà mình không có không có diện tích cái chiều ngang bởi vì nhiều khi cũng hơi khó dạ rồi thì uh, em chỉ uh, cập nhật đơn giản như vậy thôi dạ. gia đình mình uh, em hỏi thiệt chị vui không vui trong cái trong cái lúc có buồn thì cũng có buồn không ạ à? mà dạ. về vui thì cũng có vui ha cái này là tầng thứ mấy của nút rồi Hả? tầng thứ mấy của nút mà chị tầng thứ hai tầng thứ hai ha dạ. và hồi lúc trước á, là nút ảnh không có giờ là cái nguồn thu nhập của mình ở đâu giờ ừ, nhập đó, không có ý, ý nói là giờ là ảnh ờ, không còn nữa thì dạ. giờ ờ, mình sống sao sống ừ, cũng ờ, em cũng không biết sao nữa. cũng không biết sao nữa hả dạ. lúc trước là mình có đi bán giấy số không dạ không lúc trước thì đi bán ốc bán ốc hả dạ. ốc ốc ở đâu về, về à ảnh đi dạ. bắt ốc đem về dạ. rồi chị Để đi bán cửa bán để trước cửa mình đây luôn hả dạ. Rồi rồi ba bé là còn đi học đủ hết dạ. à, bé lớn nhất học lớp mấy rồi chị lớp ờ, hai năm lớp 4 hả 4 là con ánh ờ. à, bé lớn hơn trai là tên lộc dạ. rồi bé giữa là tên ánh còn bé này mai, mai. Dạ. lộc ánh mai dạ. trời ơi chị thì uh, giống như là bị bệnh đó cô chú anh chị nên uh, cũng không có uh, nói chuyện cũng như là quên trước quên sau với lại uh, cũng không có được uh, linh hoạt lắm thì mong cô chú cũng anh đã thông cảm nha vậy là buổi tối là mình à, chị sẽ ngủ chung với à, ánh với mai yeah. Dạ. còn lộc thì nữa sẽ cho lên gác ngủ yeah. Dạ. đến chảnh đem làm à, cái cái bàn thờ cho ảnh nó chảnh luôn yeah. Dạ. để cho nó ấm cúng cho ảnh yeah, yeah. thì tùy gia đình mình không muốn ở dưới thì làm ở dưới dạ yeah. yeah. à để cho chị đốt luôn phải không dạ yeah, yeah. cũng được tiền yeah. gia đình mình cái nào tiện yeah. cho gia đình mình yeah. thì mình làm yeah cơm à để mình cúng cơm luôn rồi dạ, ok dạ. vậy cho nó tiện dạ. tại vì sợ nhiều khi uh, ở trên chị ờ, đi lên không được đúng, dạ, rồi. đúng rồi cái này là gác chứ không phải lầu dạ. <laughs> gác dạ. mà kệ mình người dân uh, miền tây mình nó thường dạ. thường là thấy có cái gác cái là hỏi dạ. đi đâu đi lên lầu chứ không ai đi lên gác hết trơn á dạ. <laughs> rồi nhang thì cũng cúng uh, được gần uh, gần nửa cây rồi à mình nãy mình có động thổ chưa chưa phải không dạ. rồi phải không ạ à có có rồi rồi có đập rồi phải không đây đây phước sẽ quay sơ vô thẳng vô cho cô chú anh chị xem nha cái à, đây nữa coi mình có thể à, thiết kế lại mình quay cái bếp ra hướng bên đây được không để cho để làm sao đó mình mở cửa sổ cho nó sáng nó thoáng cũng có cũng cũng có lý à cũng được à còn đây nhà vệ sinh vệ sinh nữa làm lại làm cái bồn kia cho nó sạch đẹp cái nhà này thì nó cũ kỹ lắm rồi tường nè tường thì xài xài dách chung của bên ta nữa nè ton thì banh hết thôi Ôi. an tâm đi trong tháng này ờ, cũng là xong rồi yeah. Dạ. ủa tháng này ờ, tháng này giờ 21 rồi không chắc nhín qua tháng sau một cái nữa ở trên đó yeah. Dạ rồi thôi vậy chắc có lẽ em ờ, xin ờ, phép về nha gia đình à. mình hồi rồi mình đốt nhang xong rồi mình ờ, dẹp rồi trái cây đó mình dùng gì đó mình dùng à, gia đình mình có xài điện thoại không không luôn hả bởi vì hàng chi nãy em điện cho anh ly em hỏi cái nói gia đình không ai xài điện thoại hết trơn rồi thôi vậy để đi có gì chừng nào trước khi uh, bữa mà thợ vô thì nói chung là đừng có tháo gì giỏi gì dân thợ vô họ làm tới đâu họ sẽ tự tháo tới đó dạ yeah còn mấy gà là mình ngủ ở đâu ngủ với nhà mợ à ngủ với nhà mợ ha à. rồi chị cũng chúc mừng gia đình mình nha à, dạ. vài bữa nữa đi nhà xong đi đẹp lắm dạ. <laughs> an tâm rồi thôi về em chào chị tiền luôn nha dạ, dạ, dạ. À, này bây giờ tao bé ánh chú về luôn nha bé ánh à mai trời ơi hàng chi hỏi nó nó không trả lời luôn kêu chú về ngày mai cái nó đứng đơ đơ chú về nha con ờ à còn chiếc xe đạp này là bữa hổm ờ, bên ờ, phía của bạn Ly nè mua tặng cho ba bé luôn mỗi bé một chiếc ba anh em mỗi người một chiếc rồi thôi chào cô chú anh chị nha hẹn gặp lại ờ, vào clip sau khi mà khởi công bye bye và hẹn gặp lại bye bye con nha